xin chào mọi người hai anh em mình hôm nay à, tiếp tục làm clip để cho mọi người à, những clip trước thì à, mình cũng làm khá nhiều cái thông tin à, một công ty đăng thái siêu thị cũng như là cái cách mà làm sao nuôi một cách hiệu quả và làm sao để cho vào cô đẻ nhiều nhưng mà hôm nay thì mình cũng thông tin đến mọi người một cái thông tin khá là liên quan đến mọi người đó là thời gian vừa qua thì nhiều người có đăng ký vào ngày 15 tháng 7 này này thì về đến trại bồ câu Minh Dũng nhận uh, à, bồ câu về nuôi đấy tại vì hơn 10 năm nay các bạn ạ thì anh Minh Dũng uh, cha bồ câu với những người nghèo người khó khăn nuôi đúng không ạ anh có thể chia sẻ một chút xíu về những thông tin cho người nào không à, là coi như là ở trại à, bồ câu Minh Dũng uh, là hàng năm là ngày 15 tháng 7 em được hàng năm là buổi sáng và mình có thể là mình cho tất cả bà con nghèo À, những người nào mà thích luôn mùa câu à, tới đây mình sẽ cho 10 cặp đến 15 cặp trong một hộ tất cả ai cũng vậy hết à, miễn à, muốn nuôi bồ câu và có hoàn cảnh hơi khó khăn mà không có tiền mua nha xin nói rõ để bà con tới đây mình tặng miễn phí tặng một trăm phần trăm cho bà con à, đơn vị ờ, à, từ lúc anh em mình làm các clip và post trên à, tốt cũng được khá là nhiều người ủng hộ anh em mình làm clip và những cái lời khen những lời góp ý và cũng có những cái uh, câu chê bai của mọi người các bạn nhưng mà với cái suy nghĩ của anh em mình á thì uh, ai làm cái gì thì không có hai chiều những người khen người chê nhưng mà anh em mình luôn cố gắng làm sao để có những clip để post cho mọi người nắm rõ hơn cách nuôi cách làm giàu thì uh, khi mà mình uh, đăng cái thông tin lên là ngày 15 tháng 7 này uh, sản cũng uh, hỗ trợ cho bà con nông dân của Phố Câu á thì mình đến sơ lược khoảng uh, hơn 400 comment của mọi người trên khắp cả nước luôn để lại số điện thoại này, địa chỉ ở đâu này thì hôm nay anh em mình uh, thông tin uh, rõ ràng cho mọi người luôn là những ai mà có hiện tượng bồ câu mà thuộc diện khó khăn á thì mọi người vui lòng là làm một cái hành động là comment ở bên dưới cái video này ở dưới dòng bình luận đấy thì mọi người comment mọi người đó, họ tên này rồi số điện thoại chỉ của mọi người luôn rồi mọi người cứ comment đầy đủ tất cả những cái thông tin cá nhân của người lại rồi à, khi đó thì trạm chúng mình sẽ vào bình luận của mọi người ấy trạm mình sẽ lọc ra những cái uh, danh sách những cái uh, người mà họ đã comment ở trong những cái uh, bình luận đó để trạm chúng mình xác minh là có đúng là cái hộ gia đình này ở phương này có cái câu chuyện nghèo này hay không tại vì à, mọi người có biết là à, chạy chỉ hỗ trợ phí à, cho những cái à, bà con con khó khăn thôi dạ, còn nếu mà anh em mình cho động lại khắp cả nước ai cũng nhận thì <laughs> thật ra anh em mình câu chuyện này anh em mình không làm được đâu anh em mình chỉ hỗ trợ ờ, cho những bà con mà có khó khăn thôi thì hơn 10 năm nay thì anh Minh Dũng anh ấy làm cái câu chuyện đó anh ấy âm thầm anh làm câu chuyện đó để giúp đỡ bao nhiêu những cái mảnh đời khó khăn vượt lên trong cuộc sống và ngoài ra mọi người à, comment như vậy á bình luận bên dưới thì mọi người cũng à, vui lòng là một cái hành động nữa là à, like cái, cái video này cũng là mọi người click vào đăng ký subscribe cái kênh youtube của mình à, tại sao mọi người phải làm cái hành động này ạ tại vì khi mà mọi người comment bên dưới thì chẳng chúng mình cũng muốn mọi người có một cái uh, quan tâm về cái trại youtube trợ cho những cái, à, cái gia đình mà ờ, nhất là like kênh này là đăng ký kênh này và comment để mình cứ ghi đầy những thông tin và sau đó chạy chúng mình sẽ xác minh và sau đó thì anh em mình sẽ làm một cái hành động đó là gọi điện đúng không ạ rồi dạ. gọi điện nếu mà anh em mà có địa chỉ email thì chạy mình sẽ email đến cho bà con và bà con nào mà nhận được điện thoại ấy, và email ấy, thì đến ngày đó thì mọi người mới đến trạm với chúng mình nhất còn à, để điện thoại cho anh mình giúp hoặc là email cho mình là mình sẽ là người kiểm soát email à, của mọi người gửi đấy thì mọi người à, vui lòng cung cấp những cái thông tin đó để cho mình à, thứ nhất là mình xác minh này à, sau đó mình gọi điện cho anh em để có gì anh em tới cái đó đến nhận tại vì à, ngày 15 tháng 7 ấy, thì cũng có rất là nhiều người đến nuôi đến à, nhận giống nhưng là mọi người không cho mà mình xác minh thì cũng rất là khó khăn cho cái việc mà chặn chúng mình phát đồ câu đúng không dạ. người mình đâu có biết là ai với ai đâu biết đâu đâu à. À, cứ ờ, tới ngày đó à, những người nào mà mua chim bồ câu của mình dũng rồi khỏi cần à, điện thoại tới đây bắt cũng được còn những nào chưa mua thì hãy comment vô ở dưới cái à, bình luận rồi à, bên Nam hoặc điện thoại cho Dũng lúc điện thoại cho bà con để lại nhận à, thì anh có thể chia sẻ thêm là hơn 10 năm nay là anh làm công việc âm thầm thì à, tặng chim bồ câu như vậy thì à, theo anh nhận xét là những người mà được nhân chim bồ câu của mình thì kinh tế họ khá là nhiều nói chung là bây giờ là mình được hơn mình tặng 10 à, cặp bồ câu người ta nuôi ra thành 100 200 cặp bồ câu là nhiều lắm rồi là là nhiều người vậy rồi đó Ờ, có thể là nuôi 100 ờ, cặp bồ câu này sáng ờ, tối về mình cho ăn nữa à, thành thử ra bà con đều vẫn đi làm việc khác được chứ không phải mà tặng như con dê nha tặng con bò bà con phải hoặc con nai gì đó bà con phải tập trung nuôi vô đó phải mắc thanh rồi thành thử cái này là cái nghề nghề phụ thôi đạt hiệu quả cao à, hàng năm là mình đều, đều cho hết ai cũng cũng đạt trăm phần trăm chưa có ai mà nói anh à, Dũng ơi thôi giờ tôi mua trả anh có là đều nuôi hết và thành công hết à, anh nghĩ là là trong quá trình nuôi như vậy mà gặp cái khó khăn gì thì à, vẫn có thể anh em có thể trao đầu lại cho người dân cách nuôi đúng à, giả tặng à, chẳng hạn như hôm nay lại đây bắt 10 10 cặp mà trong trong trong đó nó có lộn hai con trống ừ, đem lại đổi trống có lộn máy lại đổi máy à chim bồ câu ở trại bồ câu mình chẳng đổi lại cho bà con miễn sao mà về nuôi đạt hiệu quả cao chứ không phải mà cho rồi mà không đạt hiệu quả cao đâu nha em à, mọi người có thể thấy là những cái, cái uh, chim bồ câu ở trại của chúng mình thì uh, nó rất là chất lượng đúng không anh đúng cái uh, trại bồ câu này chim bồ câu này là uh, nói rồi chim bồ câu mình là không bao, bao giờ bị bệnh không phải mà mình nói không bị bệnh tất cả cái gì cũng có chết hết nhưng mà chạy bồ câu minh dũng là số lượng nó chết là rất là ít à, xin nói rõ nuôi con gì cũng có chết hết chứ không phải trăm phần trăm mà không có ra mình xin nhắc lại nhưng mà được có cái chạy mùa chim bồ câu mình ra là rất khỏe mạnh hao hụt ít à, xin nhắc lại con rõ vậy và cái uh, dòng chim bồ câu thái siêu thiền này này thì uh, bây giờ à, đến ngày 10, ờ, gần đến ngày 15 tháng 7 anh có thể nói thêm cái bản chim này nó chất lượng nào anh? Đây ờ, mình tặng bà con coi như là chim bồ câu đạt chất lượng, không dịch bệnh, à, thuốc y lợn tới chạy kiểm máu à, không dịch bệnh à, nó cũng không bị gì hết mình lấy những số mà đó mình tặng cho bà con nên bà con yên tâm đã nói cho là về phải thành công à, thì, uh, có thể nói là ở Việt Nam mình á, thì em cũng lên à, Google em cũng search rất là nhiều từ khóa về cái việc mà trại bồ câu mà à, hỗ trợ người nghèo nuôi ra là không có không như <laughs> là chỉ có anh em mình làm câu chuyện đó thôi thì bây giờ anh có thể uh, nói thêm chút xíu về xuất phát từ đâu anh làm câu chuyện này không? À, rõ ờ, lý do gì mình làm về về cái khoản này là hiện giờ mình đang làm ờ, một cái là coi như là chương trình năm của chính phủ tài trợ cho những người nghèo là tài trợ bên uh, trung tâm khuyến nông á cái trung tâm khuyến nông này xuống đặt giống của nhà mình à, rồi lúc mà mình phải đi tự tặng tay bà con mình giao mà lại đó cho lại không đủ cho chỗ một, một chỗ ờ, vậy hậu hậu khoảng 10 hậu rồi. À. mà giờ còn người nghèo nhiều quá mà người ta muốn nuôi quá mà ta hỏi cách nào anh Dũng thành thử ra mình mới có ý định là coi như là sang năm là làm đang nói này 10 năm trước đó nha à, mình nói sang năm mình sẽ tặng tất cả ai mà muốn nuôi cái năm đó đầu tiên mình tặng là 150 hộ là nó 1.500 đôi à, lần đầu tiên mình làm là, là mình nhớ là năm 2000 đó, 2010 à, đúng bây giờ mà tính ra mà, mà cái thời điểm đó đi anh mà tính là bằng tiền thì hơn 1 ngàn đôi đó là tính ra là bao nhiêu tiền vậy nhiều quá à, ờ, tức ra là một bình quân là một đôi à, lúc đó nha thời đó một đôi nó tầm tầm là khoảng 400 ngàn một con lúc đó đó đó là nặng đó là tầm tầm cái buổi đó là khoảng 400 triệu và vâng, các bạn có thấy là 400 triệu mà chỉ uh, à, cho người nghèo thôi một tấm lòng nó rất là nghĩa tình luôn bởi vì từ trước giờ anh giống á anh là một con người địa phương uh, ở Bình Dương này nổi tiếng là một người rất là nghĩa tình cái việc mà khi mà anh đi ra ngoài đời để thấy cái mảnh đời mà bất hạnh và muốn chăn nuôi vậy mà hơn 10 năm nay anh đều làm công việc đó các bạn thử nghĩ đi 400 triệu mà cho khoảng một ngày đúng không anh trong một ngày trong một ngày từ chợ... sáng sớm cho tới uh, à, 11 giờ đêm luôn yeah. Dạ. lần đầu tiên cho 400 triệu một ngày đâu phải là một con số mà những người khác có thể làm được đâu đấy thì trong uh, cái quá trình mà nuôi á thì uh, mọi người có những cái mắc hoặc là có cái uh, băn khoăn gì á mọi người cứ trao đổi tại vì bây giờ là cái thời à, công nghệ 4.0 mà mọi người có thể dễ dàng tiếp cận cho nhau mình cũng có à, trang à, fanpage trên Facebook này nông dân làm giàu luôn trên trang YouTube nông dân làm giàu luôn mọi người đều có thể nhắn tin cho mình này có thể uh, comment ở bên dưới này à, khi nào mà chạy chúng mình mà à, có thể trả lời cho anh em thì mọi người đều trả lời bình luận còn nhiều khi là bận quá thì khó khăn trong cái việc mà anh em mình trả lời comment hoặc là không nghe điện thoại ấy, thì có gì mọi người thông cảm cho anh em mình thì uh, clip này thì uh, mình cũng xin uh, tạm dừng ở đây và cũng hy vọng là uh, các bà con nông dân hoặc những hộ nghèo nào ở khắp cả nước mình luôn uh, họ cần khi con giống nuôi á vào ngày 15 tháng 7 này thì uh, mọi người hãy uh, động vào kênh đăng ký kênh và comment để mình chứa tất cả những thông tin để có gì chắc mình tổng hợp và xác minh lại uh, để có gì trao một câu cho mọi người nói ngày đó à, muốn à, nói thêm gì với mọi người không à, thì à, mình hẹn bà con à, ngày 15 tháng 7 à, âm lịch à, năm nay nha 2020 này gặp ở tại Bình Nhưỡng nha xin chào bà con chào mọi người à, tạm biệt bà con à, đăng ký kênh youtube của mình này để khi nào mà mình cần cái anh em cung cấp thông tin thì nó cũng dễ dàng và ngoài ra thì mình cũng à, sẽ trao cho à, ưu tiên cho những anh em mà quan tâm đến cái thông tin ở trại mình nhé anh em có thực sự quan tâm hay không tốt nhất thì anh em có thể à, à đăng ký kênh của mình này và comment ở bên dưới để lại những thông tin thì sau đó ở trại mình sẽ đi xác minh là xem à, từng cái trường hợp cụ thể nào thì mình mới à, à, phát bù câu vào tháng 7 này anh em nhé